thực hành thiết thực cụ thể giúp khắc phục tập luyện phương pháp tập gym đúng chuẩn duy nguyễn thol tình trạng thằng mập hồi nãy như cơm bữa vậy đó không biết nó tập tầm sao mà nó nằm một đống nằm ở đâu nằm chết đâu chết chết hồn ghim tao trời cái vụ vừa rồi á cái vụ hồi nãy á là cũng nhiều lắm á thằng mập này chỉ vô tập bậy nè đó cái tội tập thường thường á là hai thằng mới vô không nào biết khỉ gì trơn á hai thằng chỉ nhau lên được, hoặc là có thù quán cá nhân như nè nó chọc bt nào nó giận nó trả thù thôi chứ không vậy đó chứ bt thành online đâu đầu đầu tư giáo dục bài bản lắm chắc không chỉ bậy đâu mấy bạn nhớ nha tập game phải bảo kê đàng hoàng có tiền thì muốn bt không có tiền thì đọc như nguyễn duy phổ cho nó rõ ràng nha cái mặt tối tái mét à thằng này chắc là cái kiểu mà đẩy ra là hết vô nè không khí á, oxy nó dồn trong máu nhiều quá đỏ tươi cái mặt luôn mắt giận lên không có lòng cái tầm đỏ tầm đen đâu hết trời hết á vô hy vọng đi vô chợ gãy người ta không trả về hồi kỳ quận 6 cũng gặp nữa ở đây cũng gặp nữa à thiệt tình luôn thở hít thở tầm bậy thôi chứ không gì đó, đó trời ơi cái nhỏ kia đâu mà lạng lặng vô hoài vậy vô đây lẹ cái hỏi hỏi vừa lẹ đi nãy thấy mập nằm đây không dạ, thấy sao nó bị vậy ờ, tại vì ai đó chỉ á là ờ, khi mà mình đẩy tạ lên á mình phải nín thở nín thở cho đến khi nào hết rét hết không khí rồi bỏ xuống thở đều rồi nín thở đẩy tiếp chỉ này luôn hả đâu mẹ tao nói đâu có sai nữa không cái màn đó là tổng qua nhập ma rồi tại ai biểu nó kêu em chỉ nó tập ngực anh nhìn đi nó sỉ nhục em nên em chỉ vậy đó thằng đó nó ngu hen nhưng mà em cũng ác quá chỉ thằng nhỏ vậy nó chết ngắt rồi kìa hai thằng kia khiêng đi mặt té mét luôn không biết sao nữa xí nhục xí nhục chứ cho hồng kim lấy tiền có được thôi đâu còn phải lấy mạng nó đâu trời có gù nó bt không có mà nó không chịu thì khi nó không có tiền không có tiền thì chỉ nó di nguyện kim phổ đi miễn phí thôi mệt quá trời ơi vào vô đây à mình cái khăn cái đây vô vô vô vô, tập đi đẩy ngược sao đẩy ra coi coi thở thiết sao để đúng hay là đẩy cách hồi nãy em chị ờ à, để đúng đi đúng không ừ thôi thôi thôi thôi ra ra ra lộn lộn lộn lộn lên đây tụt wheel ngồi cái ghế là tụt wheel em là phải vậy nè nè đó lên gồng cái gồng đây em chỉ có năng khiếu cho bài xô thôi ra bài để anh làm chứ thiệt á mướn người thôi mà bữa đó tôi lé sao tuyển dụng nhỏ vô trời à hít thở chỉ nó đơn giản thôi đâu có gì khó khăn em nhớ đó một cái động tác mình đẩy nó giống như cái vòng tròn vậy đó cái điểm đầu và điểm kết thúc cái điểm đầu và điểm kết thúc đó là một điểm đúng không đây dễ. yeah. Vậy thì đây là cái điểm bắt đầu Đồng thời nó cũng là điểm kết thúc luôn Thì mình chỉ quan trọng là cái điểm bắt đầu, điểm kết thúc và cái quá trình Trong cái quá trình đó nó sẽ có cái quá trình nè Từ cái điểm vòng tròn nha, nó chạy xuống, xuống, xuống, xuống đây Nó đụng tới giữa vòng tròn dưới đây Điểm đối đầu với điểm này đó là điểm quan trọng Đó là điểm căng cơ Nhớ, đó là điểm căng cơ thì thì khẩu quyết của Di Nguyễn đã chỉ trong ghim uh, Di Nguyễn ghim phổ là gì? Bắt đầu là hít vô Kết thúc là thở ra Căng cơ là yếm khí đó vậy mới thấy ví dụ bài ngực nha rồi ngực phải lại vậy nha làm video nó mới có view à rồi vô đây là điểm gì bắt đầu bắt đầu đúng không bảy bạ bắt đầu đây nè mới dạy rồi bắt đầu là cái điểm mà nó đồng với điểm kết thúc cái điểm này không có tính cái điểm này mà nảy ra thôi không có tính đúng không đó nè đây, đây là điểm bắt đầu nè đó vô có phải là căng cơ hết cỡ không ừ. đẩy ra đúng không vậy bắt đầu rồi sao nhịn miệng nè bắt đầu về đếm khí đếm khí đếm khí đó à, đẩy ra nè bắt đầu hít vào nó vậy thôi bài nào chả vậy bài nào cũng vậy đó đừng cứ chỉ tùm bậy tùm bạ nói chung lấy tiền nó được thôi cho nó có nhiều nguyên phổ để tập đi sống cái đời có đạo đức phát luôn lấy mạng nhỏ luôn làm cho đóng tiền có một ngày à đâu lộn đóng tiền một tháng tập một ngày nó nghỉ một tháng luôn tham chính ngày kia mình lời lời cái ông thủy rồi nó lên mạng nó bót từ lừa chưa đi rồi sao tổn hại uy tín còn bài nữa bài này ngược bài này bài kéo xô kéo xô nó khác chỗ đấy để đi để để để, để. chỗ ngồi vô để đi rồi vô rồi rồi vì chỉ bắt đầu nào đây. chưa xuống đàng hoàng mới bắt đầu đó đây là bắt đầu bắt đầu thì sao rồi kéo đi thở ra rồi vậy bà này hít thở sao bắt đầu ừ. hít vô ừ. căng cơ ừ. yếm khí đúng không kết thúc thở ra rồi gì vậy cái chỗ nào là chỗ căng cơ yếm khí bài này nó ngược đó tại sao anh chỉ em bài này tại bài bài bỏ bệnh nó khác rồi nó ngược vậy căng cơ là cái điểm ở đây cái điểm mà gian lắc lên vậy nè nó mới căng cơ lưng ra chỗ này mình phải yếm khí đúng không kéo xuống thở ra căng cơ bắt đầu vậy là bắt đầu phải là điểm đâu bắt đầu là điểm dưới đúng rồi chính xác giỏi giỏi giỏi ngọt đây đưa về bắt đầu coi rồi đưa về bắt đầu đưa về bắt đầu đây là bắt đầu đây rồi chuẩn bị nè vô đó kết thúc bắt đầu đó điểm bắt đầu kết thúc là điểm xuống nha các bạn rồi điểm căn cơ là điểm trên này đó rồi kiểm tra bài lẫn nhẫn kim cương đi lớp cái hộp rồi rồi giờ anh làm bất kỳ nha kiểm tra coi okay. điểm gì bắt đầu căng cơ kết thúc căng cơ giờ hít thở đi hít thở đi ừ. hít yếm thở cái gì vậy hít yếm lại thở ra hít yếm lại thở ra rồi nhức nách quá đó bài đó ngược giờ thêm bài đó nghỉ ha ừ. trong quá trình tập các em cần phải xác định được đâu là điểm bắt đầu đâu là điểm kết thúc rồi cháu bài bài này tập đi đi à. điểm nào điểm căn cơ điểm dưới điểm ở dưới căn cơ vậy suy ra điểm ở trên sao là điểm bắt đầu bao giờ nó cũng ngược các bạn đúng không cái điểm nào căn cơ bạn xác định được điểm căn cơ điểm đây đúng không thì chắc chắn tại trên đây phải là điểm bắt đầu ừ. vậy là có có thở trên này ở dưới đây không có thở gì hết đó ha bắt đầu nha okay. hít đầu tiên chúng ta phải xác định cái điểm bắt đầu trước rồi vô thở ra tiếng rồi điểm căng cơ là cái điểm là cho cái cơ bắp cái dùng cơ ta chúng ta tập nó giãn nó nhất đó là điểm căng cơ thì đối lập với cái điểm căng cơ sẽ là điểm bắt đầu thì tại điểm bắt đầu nó cũng là điểm kết thúc thì bạn đầu tiên thì bạn sẽ hít vào xong rồi tới căng cơ thì bạn yếm khí bạn giữ lại rồi xong tới bạn tập bạn kéo lên thì bạn đó nó quay về trở lại cái điểm bắt đầu thở ra bắt đầu kết thúc sẽ là một điểm căng cơ là cái điểm đối lập bài nào cũng vậy thôi bài đạp cũng vậy hết rồi qua đây lấy ví dụ thêm một bài nữa đi ví dụ ở bài này đầu tiên các bạn phải xác định được điểm căng cơ tập gì ta tập lưng đúng chưa để không căng rồi đó vậy sau căng cơ căng ở đây vậy là cái điểm mà điểm căng cơ nè dạ. vậy cái điểm bắt đầu kết thúc sao nằm đây đúng không đầu tiên ta phải đưa tay điểm bắt đầu kết thúc đây đúng không rồi chuẩn bị tập nè chuẩn bị tập thì sao hít vào rất đơn giản các bạn ơi đối với di nguyện kim phổ bạn chỉ cần nhớ bắt đầu hít vào căng cơ yếm khí và kết thúc thở ra hay nói cho xuông miệng là bắt đầu hít vào kết thúc thở ra căng cơ yếm khí chúc các bạn hít thở thành công đừng có xui như thằng mập hồi nãy nha xin hãy kính chào đèn lão dây à